Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Linh đây. Ngày hôm nay thì mình, ờ, uh, xe nâng toàn quốc sẽ giới thiệu về một về các bạn về một chiếc bàn nâng điện di chuyển. Uh, mình có thể vừa di chuyển và cũng vừa có thể cố định tại chỗ bằng ờ, bốn uh, chiếc chân này. Đấy. Hiện tại thì chiếc bàn này thì mình đang được cố định rồi. Sau này nếu như mà các bạn mà muốn di chuyển thì ở uh, phía trên này thì có tay cầm, tay cầm rất là phù hợp với cả cái việc uh, vận hành cũng như là di chuyển của các bạn. Và nếu như mà các bạn muốn uh, dừng thì các bạn có thể đẩy cái trục thanh này và trong này thì mình có thể di chuyển à, việc à, vận hành và nâng hạ chiếc à, bàn này thì vô cùng nhẹ nhàng đơn giản nhưng là dễ dàng à, về kết cấu của xe thì gồm có rất là nhiều những cái thông tin là thông số thì chiếc bàn này chiếc bàn 500 cân và nâng cao 4 mét phần phía trên này thì uh, sẽ có trục lan can nhưng mà ngày hôm nay thì bên mình chưa có lắp trục lan can và mình sẽ gửi cho các bạn cái chiếc ảnh sau khi mà chiếc bàn này đã lắp trục lan can nhé phần phía trên này thì sẽ có hai điều khiển ấn ở phía trên thì nó cũng sẽ có phần à, lên và xuống cũng như là nút khởi động nguồn ngoài cái phần nâng hạ ở phần phía trên đấy ra thì mình có việc nâng hạ ở phần phía dưới chính là cái bộ điều khiển này à, điện này thì mình có thể sạc được 360 à, v rất là phù hợp với cả những cái à, công xưởng công trình lớn tại đây thì mình, các bạn có thể xem này về model xây mặt bàn kích thước là 800 một bình tư duy của các có thể đều hoàn toàn rất là vô cùng mới phần phía bên cạnh này chính là phần uh, motor mà mình định ờ, mình chiếu gần để cho các bạn xem nhé Ngoài ra thì có công tắc hành trình và sẽ cố định ờ, khi mà các bạn muốn đến chiều cao nâng tối đa Ờ, nếu như mà các bạn mà muốn, ờ, vận hành chiếc thang chiếc bàn nâng này của mình thì, ờ, có thể, ờ, sử dụng ở chiều cao 4 mét Tuy nhiên nếu các bạn muốn chỉ dừng lại ở ở 3,5 mét hoặc là 3 mét thì mình cũng hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn được tuy nhiên là bàn nâng ở bên mình thì ở trong kho cũng có rất là nhiều đủ với các uh, chiều cao nâng tải trọng nâng cũng như là nhu cầu và mong muốn của các bạn thì uh, nếu như mà các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với cả mình luôn qua số điện thoại 0868 501 195 để có thể uh, hỗ trợ uh, và được xem được xe một cách nhanh nhất nhé phần phía dưới này chính là pin thì uh, các bạn có thể nhìn thấy các cái vạch pin các bạn uh, có thể sử dụng đến chiếc bàn này uh, và sạc pin trong cái quá trình mà mình uh, làm việc chú ý đến điều này để chiếc bàn của bạn luôn hoạt động được tốt nhất và hiện tại thì chiếc uh, bàn nâng này thì mình có thể sử dụng để nâng hàng hóa hoặc là nâng người đều uh, hoạt đây là chiếc bàn nâng có thiết kế vô cùng đặc biệt và chỉ có tại công ty của bên mình là công ty Việt Nhật uh, hiện tại thì tại kho mình thì đang trụ sở chính tại Hà Nội tuy nhiên là nếu như các bạn ở các tỉnh thành và lân cận khác thì có thể mình có kho ở trong Hồ Chí Minh cũng như là uh, mình có thể vận chuyển được việc vận chuyển bây giờ thì hoàn toàn rất là đơn giản và dễ dàng rồi đây là nút xuống và đây là nút lên ngoài ra thì có công tắc nguồn sau đây thì mình sẽ bảo anh kỹ thuật bên mình đây các bạn ạ dây điện thì khá là dài thực nâng hạ hoàn toàn các bạn chỉ cần ấn nút và ở phần phía trên thì phải có thanh bảo vệ giúp cho giúp cho các bạn được ờ, đảm bảo việc an toàn có phanh để giữ lại nên các bạn ạ phía bên cạnh này thì sẽ có phanh chân để cố định uốn góc Bánh xe được làm bánh bánh xe PU bọc lõi thép vô cùng chắc chắn nha các bạn Phần phía trên này có một điểm đặc biệt so với cả các bàn nâng điện di chuyển khác thì chính là um, đồng hồ cân bằng Các bạn có thể nhìn thấy này Phần phía trên này nếu như mà trước uh, thủy ngân này thì cần phải ở chính giữa phần này thì nó sẽ là cân tương đối cân bằng nếu như là các bạn mà để hơi lệch một chút thì chiếc bàn này của các bạn sẽ hơi lệch và sẽ khó khăn trong cái việc mà an toàn trong khi sử dụng đây là một trong những cái cải tiến cũng như là một cái một trong những cái thiết cái uh, mới của dòng bàn nâng điện mà không phải là tất cả những chiếc bàn nâng điện thủy lực di chuyển nào cũng đều có Ờ, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0868 501 195 để mình có thể hỗ trợ và tư vấn các bạn về chiếc bàn này nhanh chóng và cụ thể nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn tại những video sau.